Thưa quý vị và các bạn, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ sau hơn 2 tháng thực hiện, sớm hơn so với cuộc tổng điều tra năm 2009 khoảng 1 năm. Kết quả cuộc tổng điều tra cho thấy là với 96 triệu dân, Việt Nam trở thành nước đông dân thứ ba ở khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Kết quả điều tra dân số cũng ghi nhận nhiều tiêu chí thay đổi theo chiều hướng tốt lên ngày 11 tháng 7, đúng ngày dân số thế giới, Việt Nam công bố kết quả cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, chỉ sau hơn 2 tháng thực hiện. Tôi có thể khẳng định rằng, cuộc điều tra lần này đã hoàn toàn tuân thủ đầy đủ những tiêu chuẩn, quy chuẩn và khuyến nghị căn bản của Liên Hợp Quốc. Điều quan trọng là chúng ta cần có bước tiếp theo cho phù hợp. Làm thế nào để tận dụng nguồn điều tra quý giá lần này cho hoạch định chính sách? Với tổng số dân hơn 96 triệu người, Việt Nam đang là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ ba trong khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, trong 10 năm qua, trình độ dân trí được cải thiện đáng kể khi tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tăng mạnh. Tuy nhiên, trong tổng số 2,9 triệu hộ dân cư, vẫn còn 4.800 hộ không có nhà ở. Chính vì vậy, giải pháp kịp thời cho người yếu thế là một trong những mục tiêu quan trọng của chính phủ sau cuộc tổng điều tra lần này thông điệp của cái cuộc tổng điều tra dân số năm nay là một cuộc tổng điều tra dân số vì một cái mục tiêu là không để ai bỏ lại phía sau rồi đấy tới đây cái ban chỉ đạo sẽ có những cái ờ, phân tích đánh giá rất là cụ thể không chỉ là quy mô cả về cơ cấu và đặc biệt là liên quan đến những cái chính sách về dân số gắn với phát triển và những vấn đề liên quan đến nhà ở cho những người mà có thu nhập thấp những người mà có cái hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế đặc biệt là những người mà có công gia đình chính sách Kết quả cuộc tổng điều tra cũng chỉ rõ quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và rộng khắp tại nhiều địa phương đã khiến dân số khu vực thành thị tăng nhanh, chiếm 34,4%. Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa quá trình cơ cấu lại dân cư ở thành thị, cơ cấu lại lao động, có đối sách kịp thời, tránh tình trạng già hóa dân số đang tăng nhanh và tận dụng tốt hơn nữa cơ cấu dân số vàng. Kết quả sơ bộ của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thì à, dân số Việt Nam tại thời điểm ngày mùng 1 tháng 4 2019 là này con số này, này. 96 triệu 208 2008 là 984 người 96 triệu 2008 189 người và cái đóng dân thứ ba đóng Nam Á và Việt Nam trên thế giới tăng là 10 nghìn người hơn trên 10 nghìn người Đây. tỷ lệ tăng dân số bình quân là 1,14% trên năm phiếu học tập số 2 em muốn phân tích cái bảng này, này. À, thì để à, trình bày thứ nhất thế nào là bùng nổ dân số này khái niệm phải trả lời này tại sao gia tăng dân số hiện nay chậm là những có sự đặc biệt à, hay là khác nhau giữa các cái vùng lãnh thổ à, một số ý kiến và một phút chia sẻ vòng tròn trong nhóm một phút trình bày à, tuổi và giới tính của nước ta hoặc Việt Nam à, giờ dựa vào các bạn này, thì nhận xét xu hướng thay đổi cơ cấu dân số ăn theo cái giới tính này còn nam và nữ đó đúng không hai nguyên nhân của sự thay đổi à, thứ nhất là nguyên nhân của cái à, thay đổi theo giới tính và nguyên nhân về cái thay đổi theo nhóm

để để mà thấy được cái hình dạng của cái tháp này nó có thay đổi như thế nào à, ví dụ như này đây. thành của tháp thì nó à. cái, cái độ tuổi cái, cái độ tuổi à, mươi chín này ví dụ như vậy anh sang đó để mình phân tích dân số tăng nhanh gia tăng nhanh chóng thì nó sẽ à, ảnh hưởng như thế nào thứ nhất là dân số mà gia tăng nhanh thì nó sẽ làm cho dân số đông lên à. hai là thì à, nó làm cho cái sức ép dân số à. sức ép về cái à, xã hội à dịch khai thác tài nguyên về kinh tế thì còn làm phát khủng hoảng diệt dân à, đô thị hóa tự phát nghèo đói về xã hội là thất nghiệp dịch bệnh thiếu lương thực là cũng sẽ trên đến là à, nghèo đói à. còn khai thác tài nguyên thì quả mức là gây ô nhiễm môi trường và à, biến đổi khí hậu Đấy, để phân tích sau khi tín hiệu sang bây giờ hoạt động cá nhân và các em thuyết minh lại một cái đặc điểm dân số được tạo theo cái hình dưới à. cái này à, được từ nữ này nam này theo cái à, hình này đó. ví dụ như à, đây là gì đó. nam này nữ này tỷ lệ tăng dân số bình quân qua các giai đoạn này đó. rồi là rồi. về 32 này thì cái ám xã là thứ nhất là về số nhân đó, thì à, theo số liệu mới thì chân số nước ta là đã là 98,28 triệu người đứng thứ 15 thế giới và thứ ba Đông Nam Á thứ hai là về cái gia tăng dân số thì tăng nhân bùng nổ thập niên 70 của thế kỷ 20 và hiện à, gia tăng ổn định à. cơ cấu dân số này thứ nhất là cơ cấu dân số vàng nhóm tuổi thì dưới 15 tuổi là giảm nhân à. chân lệch giới tính là là chân lệch về giới nam nữ có sự khác nhau giữa các cái vùng lãnh thổ chơi à, hiểu ý đồng đội thì các em qua cái à, hướng dẫn từ khóa về cái vùng à, về cái chủ đề là dân cư một đại diện nam bạn nam bạn nữ lên bảng cái mặt xuống lớp các thành viên là à, trong lớp gợi ý từ khóa xe mai đoán nhân hơn đúng hơn là cán bộ dân số em hãy thuyết phục người dân thực hiện chính sách dân số để bảo vệ tài nguyên môi trường theo cấu trúc vì nên à, suy nghĩ ba và viết ra giấy hay là các em làm trên tâm đẹp google drive à chúng con chia sẻ